嗯。 không đưa em đến với bên bờ tương lai mỗi sáng đến trường lòng muốn hát vang lời ca yêu thương ước mơ mai sau em sẽ đắp đẹp giàu quê hương nơi đây mai trường nâng cánh ước mơ tuổi thơ em những trang sách hồng đưa em đến ấm áp tình quê hương yêu thương mai trường gọi những apa